Dạ hôm nay Twitter của mình thì giá ờ, cũng có, trong bên em hiện tại là nó dao động là từ là 47 triệu 500, 47 triệu đến 51 triệu anh. À, mình cái dòng à, thấp nhất là 47 hả? Dạ thấp nhất là đây là 47. Là dòng nào màu gì em? Dạ hiện tại là cái màu đỏ nhám nè, màu đỏ nhám này hiện tại là cái cái màu đỏ này màu đỏ mới nhất ờ, mà Exeter trước giờ chưa có luôn đó. À màu đỏ nhám này đó ha. Rồi giờ em coi từ thấp tới cao đi. Dạ hôm nay là chiếc này là 47 triệu mình à, cái còn cái đỏ cái mà mà cái à, mấy cái màu đỏ bóng bóng đó nó, nó ừ, còn màu đỏ trắng đỏ trắng đó dạ. giá thấp hơn không dạ đỏ trắng thì giá nó là 46 năm 46 năm dạ. dạ. còn bên đây đây cái mẫu này là cái mẫu mới nhất à, mà bên em mới nhập về à cái mẫu tem thể thao tem thể thao ha dạ. hiện tại cái mẫu này thì nó giá của nó là 51 triệu à, giá này là giá của ngày hôm nay nha tại vì cái ừ. à, Exeter thì cái giá nó sẽ theo thời thời giá thôi à, giá hôm nay thì à, hôm nay thì mình à, cũng à, đi đến cửa hàng à, xe gắn máy Thiên Phúc dạ. địa chỉ mình số mấy em dạ địa chỉ của mình hiện tại là Thiên Phúc SQM 19 cách mạng tháng 8 sẽ hỏi giá các dòng à, Yamaha Exciter cho các bạn à, tham khảo nha nếu mà nó dao động em nói nó dao động là nó dao động à, nhiều không em dạ cái, cái dao động này cũng tùy theo thị trường thôi anh dạ. cái đâu dao động nhiều hả vài trăm ngàn thôi hả dạ. là chiếc này là 51 chưa bao gồm phí lăn bánh đúng không dạ đúng rồi Chiếc này là giá bán 51 triệu giá, giá bán, bán 51 triệu màu mới đây tem thể thao nó có đặc biệt nó khác là chỗ nào em cái tem này thôi dạ, nó hả? khác cái bộ tem á với cái màu này không dạ màu này kêu bằng màu gì đen xanh đen hả dạ xanh đen bóng còn cái bảng mà tem ngược thì mình ờ, chưa có hàng hả dạ ở tem ngược là khoảng ờ, vài tuần ờ, một khoảng tuần sau là bên em sẽ có à giá thì khi mà có xe mình mới cập nhật giá được phải không rồi nó khác bộ tem thôi không hoàn toàn không khác gì nữa ha dạ đó này giống như là cái bản giới hạn của nó vậy đó à nó ra à, bộ tem giới hạn. độ là màu mới nó ra là mấy màu màu mới thì hiện tại là nó chỉ ra cái mẫu này thôi này là mới nhất luôn đó hả dạ không còn à, còn mấy cái một hai mẫu nữa nhưng mà bên em hiện tại thì à, à, do nhu cầu bán nhiều á cho nên ừ. là hôm nay hiện tại cửa hàng em thì à, không có trưng bày tại đây à. nó còn hai cái mẫu nữa à, giá cũng vậy luôn dạ giá nó sẽ thấp hơn rồi cái màu này thì 495 à, năm. Dạ, cái này là phiên bản kỷ niệm 20 năm của ngày thành lập của Yamaha. À, phiên bản kỷ niệm. Dạ. Có cái tem phiên bản kỷ niệm này luôn. Đây. Dạ. Bản này 495 ha. Dạ, cái mẫu này hiện tại là 495. Rồi. rồi ờ, có trả góp rồi đầy đủ không em? À, bên em hiện tại đang hỗ trợ uh, trả góp của rất là nhiều ngân hàng à, qua là HD Bank, à, FE Rick, à, hoặc là Homeric và qua Sacombank thẻ tín dụng. Có thẻ tín dụng luôn. Dạ. Yeah. uh, à, chỗ nào cái uh, có có cái chương trình mà trả góp mà uh, lãi suất thấp không không lãi suất nữa có à, hiện tại thì à, bên FE với cái dòng những cái dòng thấp hơn 40 triệu thì mới không lãi suất còn hiện tại thì nó sẽ có cái dòng là nó sẽ có lãi suất là 1.19 là lãi suất ưu đãi thấp nhất hiện tại à 1.19 ha à. còn à, không lãi suất à, góp mà không có trả trước thì lãi suất cao hơn à không nếu mình không trả trước thì cũng có nhưng mà tính thời gian thì có thể là ra thì lãi suất có thể số chấm chín trăm à rồi để tí nữa anh, anh hỏi bạn ờ, trả góp một cái đây dòng này thì 47 ờ, năm ha bào à, đen nhám đây. mình ở đây đâu còn à, cái phiên bản 218 ha em dạ tất cả tất cả bây giờ hiện tại bên hệ thống của em là bản 218 đã hết hàng hết hàng rồi ha đây cái bản này là 47 năm giá này chưa bao gồm phí ờ, lăn bánh phí trước bạ rồi biển số đó chưa bao gồm nha các bạn rồi ờ, chào dạ. em à. dạ. em hỗ trợ anh à, dùm nhà anh à, tính à, vay anh mua chiếc Acceptor đó em dạ mình muốn chọn màu gì anh à, cái cái màu mới cái màu phiên bản thể thao đó em dạ rồi xe đó thì giá nó là 51 triệu ha bên em đang có chương trình lãi suất ưu đãi anh chỉ có 1.19 phần trăm thôi đối với dòng xe trên 50 triệu thì anh chỉ cần trả trước cho em tầm khoảng 11 triệu với xe đó là được rồi à. mình sẽ tính lãi suất ưu đãi 1.19 là rẻ nhất hiện nay luôn rẻ nhất hiện nay ha dạ đúng rồi rồi à, em à, em tính cho anh rồi ví dụ như bây giờ là cái thủ tục anh cần gì em Dạ, cái này thì mình chỉ cần là bằng lái với chứng minh là được anh Em mượn làm hồ sơ khoảng 10 phút em gửi lại cho anh nha Giấy tờ gốc em không có giữ gì hết Thì à, nếu mà mình không có bằng lái thì anh có thể thay thế bằng hộ khẩu cũng được Một trong hai cái đó rồi, chứng minh bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu Làm hồ sơ khoảng 10 phút là việc là lấy xe về ngay luôn À, rồi à, cái đó um, à, hộ khẩu ở đâu cũng được hay sao em? Dạ đúng rồi, anh ở hộ khẩu ở trên toàn quốc bên em có dịch vụ đi làm giấy tờ cho mình hết Anh chỉ việc bấm biển số thôi rồi à, cái à, người à, ví dụ như cái người đứng tên đó là phải từ bao nhiêu tuổi trở lên mới được em dạ bên em thì bây giờ là hỗ trợ từ đủ 18 tuổi trở lên là mình làm được rồi nhưng mà 18 dưới 20 tuổi thì nó có cái chương trình lãi suất khác nhưng mà từ đủ 18 tuổi là mình đã làm hồ sơ được rồi nha à, Có nghĩa là cái chương trình này là phải trên 20 tuổi mới mua được Đúng rồi, chương trình lãi 1.19 thì từ 20 tuổi trở lên đến 60 tuổi trở lại à, Không có chứng minh thu nhập gì hả em? Dạ đúng rồi anh làm hồ sơ chỉ cần 10 phút là xong rồi rồi cái thời hạn ờ, vay của mình đó, nó có ờ, từ mấy tháng tới mấy tháng vậy? Dạ bên em thì đối với chương trình lãi 1.19 thì nó có ba cái mốc góp là 9, 12 với 18 tháng. Mình chọn cái mốc thời gian mình căn theo cái thu nhập của mình đó, mình có thể chọn thời gian càng ngắn thì lãi suất nó sẽ càng ít. À. Dạ. Bây giờ nếu vậy ờ, tính thử cho anh coi à, về nếu anh phải đóng hàng tháng bao nhiêu và anh có chuẩn bị bao nhiêu tiền để anh ra anh mua xe em dạ rồi anh cho em hỏi là hộ khẩu mình ở đâu với anh à, ở Cần Thơ luôn em dạ hộ khẩu ở Cần Thơ thì phí trước bạ là 5 phần trăm biển số xe là 800 ngàn thì anh dự trù tiền giấy tờ cho em khoảng từ 3 triệu rưỡi tới 3 triệu 6 nha anh à. cái đó là tiền thế mình đóng cho nhà nước thì trả riêng còn đối xe này anh trả ít nhất cho em là 11 triệu ừ triệu em tính luôn cái mốc thấp nhất là 11 triệu nha anh 11 triệu ha, rồi Cái chương trình này nó áp dụng trên à, toàn quốc không em? Dạ đúng rồi, áp dụng toàn quốc hiện, hiện tại thì nó áp dụng trên hệ thống Thiên Hồng Phúc ở chỗ em đang làm nè anh à, còn ngoài ra là nó cũng áp dụng cho công ờ, bên ờ, chỗ công ty mình cũng áp dụng cho toàn quốc luôn cái hình thức dây này ha em Dạ đúng rồi, dây trái góp thì áp dụng toàn quốc Còn cái chương trình lãi 1.19 thì tùy theo bot nào mà có hỗ trợ á Thì mới có chạy nhanh À có nghĩa là, là Thiên Hồng Phúc thì ờ, đang Hiện có. tại thì đang có ở bên Thiên Hồng Phúc còn những cái cửa hàng khác thì những cái cái nào mà có trên danh mục của công ty hỗ trợ thì mới chạy được lãi 1.19 rồi em gửi cho anh cái phiếu tính tiền ha Có các móc góp 9 với 12, 18 tháng Cái đó em đã cộng tất cả các khoản tiền gốc, tiền lãi, bảo hiểm, phí thu hộ này kia luôn rồi Anh chỉ cần đóng đúng số tiền em ghi trên đó thôi Rồi em là Lý số điện thoại này ha Dạ đúng rồi em tên Thiên Lý trên cái tờ tính tiền có số điện thoại em đó anh Mình bên ờ, FE Redit ha Dạ đúng rồi rồi để anh về em tính lại ờ, có gì anh ờ, liên hệ với em dạ Bên em đối với những dòng xe mà giá từ 40 triệu trở xuống có hỗ trợ chương trình không cần trả trước luôn anh Mình chỉ cần à, trả tiền giấy tờ chiếc bạ biển số là mình có thể lấy xe về ngay không cần phải trả trước tới tháng thì mình góp thôi À vậy hả em? Dạ Vậy là nếu mà bây giờ à, những chiếc nào mà anh chọn những chiếc mà dưới 40 triệu là dạ, từ 40 triệu trở xuống á. Anh chỉ cần đóng cái chi phí à, bản chiếc số bạ, chiếc bạ số, là dạ, đúng lấy rồi. xe về chạy phải không? Dạ đúng rồi À. là lãi suất cái đó nó sao Đấy. em? lãi suất cái hàng đó thì nó dao động tầm khoảng 2.17 2.17 ha dạ đúng rồi nó có cái mốc từ 6 tới 36 tháng luôn rồi điều kiện sao em dạ mình chỉ cần là chứng minh nhân dân hộ khẩu với lại là cái hóa đơn điện trùng với địa chỉ hộ khẩu của mình hoặc là đâu hóa đơn nước ba cái đó trùng với nhau hết phải không dạ đúng rồi chứng minh với hộ khẩu thì chắc ăn phải trùng rồi ha ừ. còn cái hóa đơn điện thì trùng với địa chỉ hộ khẩu của mình điện với nước điện hoặc là nước một trong à, hai có nghĩa rồi. là mình ở cái hộ khẩu đó là được rồi phải không dạ đúng rồi là có ba loại đó mới được đúng không dạ đúng rồi nó khác mấy cái kia cái là nó có thêm cái quá đơn điện nữa à là, là đầy đủ ba cái dạ đúng rồi thì nói chung cái đó thì mình do mình không có trả trước thì cái lãi suất nó cứng hơn dạ ờ, đúng rồi còn à, ngoài ra là cái à, giấy tờ xe thì mình à, chỉ giữ bản photo thôi để đi đường đó đúng không em dạ bên em có ờ, ờ, khi nào nhận được cà quẹt gốc gửi lên công ty công ty sẽ gửi về cho mình một cái biên nhận thế chấp á cho à. biết là công ty em đang giữ cà quẹt khách có thể sử dụng cái giấy biên nhận thế chấp đó để đi đường bình thường à dạ rồi cảm ơn em ha dạ rồi anh có gì anh liên hệ lại với dạ em Dạ khi nào có nhu cầu anh cứ liên hệ số điện thoại em có ghi trên tờ giấy anh rồi rồi rồi, rồi. cảm ơn anh rồi chào em dạ à.